ghi ẩn dự ngôn của Thánh mẫu Maria, cứu Thế Chủ ngăn chặn đại kiếp nạn. Ngày nay, dịch bệnh, chiến tranh xảy ra liên tiếp, đặt thế giới của chúng ta trong rất nhiều hiểm họa. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu rằng đại kiếp nạn của nhân loại được miêu tả trong các dự ngôn phải chăng đang dần đến? Và điều gì có thể giúp chúng ta vượt qua? Câu trả lời dường như đã có cách đây hơn 100 năm với lời dự ngôn của Thánh mẫu Maria. Xin mời các bạn hãy cùng Duyên Vạn Cổ tìm hiểu cụ thể câu chuyện này sự kiện Fatima, Thánh Mẫu Hiển Linh. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, tại thị trấn nhỏ Fatima, Bồ Đào Nha, cô bé chăn cừu 10 tuổi Lucia Santos và người anh em họ là Sassitan Mato và Rancia Francisco Mato đang chăn thả gia súc trong thung lũng thì đột nhiên bầy cừu xuất hiện một dị tượng. Tất cả chúng đều đứng im bất động. Sau đó, ba đứa trẻ nhìn thấy một phụ nữ mỹ lệ xuất hiện trên không trung – mặc y phục trắng như tuyết, tay cầm chuỗi tràng hạt, toàn thân phát ra ánh quang huy rực rỡ hơn cả mặt trời. Người phụ nữ nói với ba đứa trẻ chăn cừu rằng hãy gặp bà vào ngày này, giờ này, hàng tháng. Đồng thời cũng dặn ba đứa trẻ chăn cừu hàng ngày hãy đọc thuộc những lời cầu nguyện tôn kính của Thánh Mẫu để cầu nguyện hòa bình cho bản thân và thế giới. Ba đứa trẻ chăn cừu tin rằng người phụ nữ đó chính là Thánh Mẫu Maria. Về đến nhà, Ba đứa trẻ kể cho người lớn nghe những điều gì đã xảy ra, nhưng không ai tin điều đó. Ngay cả cha mẹ bọn trẻ cũng giận dữ cho rằng bọn chúng bịa đặt. Nhưng ngay cả như vậy, những đứa trẻ vẫn kiên trì khẳng định rằng những gì chúng nhìn thấy không phải là huyễn ảnh. Một tháng trôi qua nhanh chóng, đến ngày 13 tháng 6, hàng chục người dân trong thị trấn Fatima đã cùng ba đứa trẻ đến thung lũng và Thánh Mẫu đã lần nữa hiển linh. Chỉ có điều ngoài bọn trẻ ra không ai có thể nhìn thấy Thánh Mẫu Họ chỉ thấy miệng của cô bé Lucia mấp máy, nhưng không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Dù vậy tất cả đều có một cảm thụ kỳ lạ, đầy thiêng liêng và tôn kính, vì thế mọi người bắt đầu tin rằng có thể những đứa trẻ này không nói dối. Trong những lần hồi diện sau đó, càng ngày càng có nhiều người đi theo ba đứa trẻ chăn cừu đến thung lũng để chứng kiến thần tích phát sinh, có khi là đến hàng nghìn người. Điều này đã đánh động đến chính quyền địa phương. Vào ngày 13 tháng 8, tỉnh trưởng địa phương Arthur Santos, người nghĩ ra sự tình này sẽ ảnh hưởng đến động loạn chính trị. Vì vậy, trước khi lũ trẻ chăn cừu đến thung lũng, ông ta đã giam chúng lại, sau đó lần lượt lôi chúng ra thẩm vấn. Buộc lũ trẻ chăn cừu phải tiết lộ bí mật mà Thánh Mẫu nói với chúng. Nhưng những đứa trẻ chăn cừu đều kiên quyết cự tuyệt. Đồng thời trong khi đó ở phía bên kia thung lũng, khoảng hai vạn người đang chờ đợi Thánh Mẫu hiện thân. Người ta nhìn thấy những tia chớp vạch sáng bầu trời – và những đám mây giáng xuống gần mặt đất, nhưng tất cả chỉ có vậy. Lần hiện ra cuối cùng của Thánh Mẫu là vào ngày 13 tháng 10, có khoảng 7 vạn người dân cùng đám trẻ chăn cừu chờ đợi trong thung lũng, trong đó có cả một số phóng viên báo chí và nhiếp ảnh gia. Lúc này mọi người hầu như đều tin vào sự hiện hữu của Thánh Mẫu. Nhiều người dân có mặt ở đó mô tả, ban đầu trên trời mây đen bao kín, mưa đang rơi, thì đột nhiên tầng mây nứt ra có một vật sáng như mặt trời xuất hiện. Mặt trời này không ngừng xoay chuyển, phát ra ánh sáng có nhiều sắc màu. Trước đó, y phục của mọi người bị ướt đẫm trong mưa đã bất ngờ khô ráo một cách thần kỳ. Sự kiện này được gọi là kỳ tích mặt trời, đã được nhiều tờ báo thời đó đăng tải. Oseculo, tờ báo đương thời có ảnh hưởng nhất ở Bồ Đào Nha, nổi tiếng phản đối tín ngưỡng tôn giáo cũng đăng tin về sự kiện này. Avellino, một phóng viên của tờ báo, viết Chiếu theo lời giáo huấn của Thánh Kinh, đám đông tụ tập, đầu trần không đội mũ, háo hức tìm kiếm trên thiên không. Họ ngạc nhiên khi thấy mặt trời bắt đầu rung chuyển, đột nhiên nó bắt đầu chuyển động một cách bất khả tư nghị, vi phạm tất cả các quy luật của vũ trụ. Theo ấn tượng của mọi người, nó đang khiêu vũ. Domingo Pinto Coelho, một chuyên gia nhãn khoa viết cho tờ báo Odem, thì báo cáo mặt trời một lúc được bao quanh bởi hỏa diệm sắc đỏ một lúc lại được bao quanh bởi hỏa diệm sắc vàng và tím sẫm. Tựa hồ như nó đang xoay chuyển tấn tốc, đột nhiên nó giống như thoát ly khỏi thiên không, nhanh chóng tiếp cận mặt đất và phát xuất ra sức nóng cường liệt. Không chỉ những người có mặt tại hiện trường mà có báo cáo cho rằng có thể nhìn thấy hiện tượng này ở phạm vi ngoài 40 km, trong khi hầu hết mọi người đều nhận thức rằng đây là sự hiển linh của Thánh Mẫu, thì cũng có những người hoài nghi cho rằng hiện tượng dị thường này là một huyễn cảm tạo thành bởi sự nghịch chuyển của khí quyển. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, thì những đứa trẻ chăn cừu chẳng biết mấy về khí tượng, làm thế nào chúng biết trước hiện tượng này lúc nào sẽ xảy ra? 3. Dự ngôn của Thánh Mẫu về tương lai Trong một số cuộc gặp gỡ với ba đứa trẻ chăn cừu, Thánh Mẫu đã tiết lộ ba bí mật liên quan đến tương lai. Hai bí mật đầu tiên khi cô bé chăn cừu Lucia lớn lên và trở thành một nữ tu sĩ đã được cô viết ra minh xác trong hồi ký. Trong dự ngôn đầu tiên, Đức Thánh Mẫu triển hiện cho ba đứa trẻ thấy cảnh tượng địa ngục. Đó là một biển lửa vô biên nhấn chìm lũ ác quỷ và linh hồn hình người đang la hét rên rỉ trong thống cổ và tuyệt vọng. Lũ trẻ sợ hãi phát run, nhưng Thánh Mẫu trấn an bọn trẻ rằng chúng sẽ được lên thiên đàng. Điều này khiến đám trẻ bình tâm trở lại. Ngoài ra, Thánh Mẫu còn nói, Lucia cần dành nhiều thời gian hơn trên thế gian. Bà sẽ đưa Jacita và Lansico trở về thiên đường trước. Sự thật là hai đứa trẻ này sau đó lần lượt chết vì bệnh trong trận dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát vào năm 1919, trong khi Lucia vẫn bình an vô sự. Lời dự ngôn thứ hai liên quan đến Đại Thế Chiến thứ hai. Thánh Mẫu nói với Lucia rằng Thế chiến lần thứ nhất sẽ kết thúc nhưng nếu con người không ngừng những hành vi khiến Thiên Chúa nổi giận, vì thế sẽ có nhiều cuộc chiến tranh nghiêm trọng hơn phát sinh trong nhiệm kỳ giáo hoàng Pius 11. Nếu một đêm người ta nhìn thấy bầu trời được chiếu sáng bởi một thứ ánh quang hiếm có, thì đó là dấu hiệu báo trước của Thiên Chúa. Quả nhiên thế chiến lần thứ hai đã nổ ra trong nhiệm kỳ của giáo hoàng Pius 11 khi Đức xâm lược Ba Lan vào năm 1939, một cực quan rất hiếm đã xảy ra trên khắp Bắc Âu về lời dự ngôn thứ ba, Lucia nói rằng Thánh Mẫu chỉ thị không được tiết lộ nó cho đến năm 1960. Tuy nhiên, năm 1943, cô mắc bệnh hiểm nghèo. Lúc này, giáo chủ Leria đã đến thăm cô, hy vọng rằng Lucia có thể viết ra lời dự ngôn thứ ba. Bởi trong trường hợp cô ly thế, lời dự ngôn thứ ba sẽ không bao giờ có cơ hội được tiết lộ. Lucia do dự hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định chuyển phong bì có bí mật thứ ba cho giáo chủ Leria vào tháng 6 năm 1944, nhưng mãi đến năm 1957, phong bì đó mới được gửi đến Rome. Thời gian chẳng mấy chốc đã đến năm 1960, trái với mong đợi của mọi người, tòa thánh quyết định không công bố bí mật thứ ba. Quyết định này đã dẫn tới sự tức giận của nhiều người, đặc biệt còn dẫn tới một vụ không tặc. Vào ngày 2 tháng 5 năm 1981, chuyến bay 164 của hãng hàng không Air Ligus xuất phát từ sân bay Dublin Ireland đến sân bay London Heathrow đã bị cướp bởi hành khách người Úc có tên là Roland Downey. Mục đích cướp máy bay của Downey là buộc Rome phải công bố bí mật thứ ba của thánh mẫu ở Fatima. Sau 8 giờ bế tắc, lính đặc nhiệm Pháp đã lao tới máy bay để chế phục Downey. Downey sau đó bị kết án 5 năm tù. Trước áp lực của dư luận, cuối cùng, vào ngày 13 tháng 5 năm 2000, 83 năm ngày Thánh Mẫu ở Fatima hiển linh lần đầu, Tòa Thánh La Mã mới quyết định công bố bí mật thứ ba trong bức thư viết. Đã thấy một vị giáo chủ mặc y phục trắng, chúng tôi cảm thấy Ngài là Đức Thánh Cha, cùng với các giáo chủ, linh mục, nam nữ, tín đồ, leo lên một ngọn núi cao hiểm trở. Trên đỉnh núi có một thập tự giá bằng gỗ lớn, làm bằng vỏ cây hoàng bách thô chế. Trước khi Đức Thánh Cha đến nơi, Ngài phải đi qua một thành phố lớn một nửa là đống đổ nát, một nửa đang chịu địa chấn, ngay bị dày vò bởi thống khổ và bi thương. Cầu nguyện cho những linh hồn tử thi mà Ngài bước qua. Khi lên đến đỉnh núi, Ngài quỳ xuống bên thập tự giá, một nhóm binh sĩ dùng tên và đạn bắn Ngài. Sau đó, theo phương thức tương tự, những giáo chủ, linh mục, nam nữ tín đồ từng người từng người lần lượt chết đi. Những người thường với chức vị và giai cấp khác nhau cũng chết theo. Hai bên cánh của thập tự giá có hai vị thiên sứ, tay cầm một gáo nước thánh bằng pha lê. Bằng cách này, họ thu thập máu tươi của những vị tử vì đạo vẫy lên những linh hồn đi theo Chúa. Đối với lời dự ngôn này, Tòa Thánh La Mã từng giải thích nó là vụ ám sát giáo hoàng John Paul II vào năm 1981, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy rằng lời dự ngôn của Thánh Mẫu là mang tính toàn thế giới và cách giải thích của tòa thánh dường như quá giản đơn hạn hẹp. Nếu quả đúng như vậy, tại sao tòa thánh La Mã lại phải giữ bí mật này trong nhiều năm như vậy? Hay là vẫn còn một số nội dung chưa tiết lộ? Đến năm 2010, giáo hoàng Benedict XVI dường như tiết lộ nhiều nội dung hơn khi ông đến Bồ Đào Nha thăm viếng thị trấn Matima, nơi thánh mẫu hiển linh cách đó gần một thế kỷ. Ông nói, Thánh mẫu đã chỉ ra tương lai cho giáo hội một giáo hội dằn vặt trong thống khổ tận cùng cho đến ngày tận thế. Diễn giải dự ngôn cuối cùng Trên thực tế, ngay từ trước năm 2000, đã có người đã vén màn bí ẩn về lời dự ngôn của Thánh Mẫu. Năm 1958, Jean Dixon, nữ tiên tri nổi tiếng nhất của nước Mỹ trong thế kỷ thứ 20, đã nhìn thấy thần triển hiện khi cô đang cầu nguyện trong giáo đường. Nhà báo Ruth Montgomery đã ghi chép lại trải nghiệm đặc biệt đó của Jin trong truyện ký Lễ vật của dự ngôn Syndition phi phạm Gifts of Prophecy The Phenomenal Syndition Xin kể lại, tôi đang cầu nguyện với một quả cầu pha lê trong giáo đường Thiên Chúa Giáo Thánh Marto thì đột nhiên không khí quanh tôi dường như biến trở nên thuần tịnh một dòng ánh sáng rực rỡ lại chiếu xuống từ mái vòm thánh mẫu đang đứng trước mắt tôi bà mặc một chiếc áo choàng màu lam tím Toàn thân thánh mẫu bao quanh bởi phần hào quang vàng và bạc. Trên đỉnh đầu bên phải của bà, tôi nhìn thấy từ ngữ hình dạng đám mây Fatima. Jin nói tiếp, một vị giáo hoàng sẽ buông tẩu khắp nơi để ngăn chặn sự phát sinh của một cuộc đại chiến thế giới lần thứ ba, kêu gọi các tín đồ bên cạnh ông ấy cầu nguyện Thượng Đế để chấm dứt đại chiến loạn và việc sử dụng vũ khí cực đoan, để bảo trụ trái đất giúp cho nhân loại miễn họa diệt vong vị giáo hoàng này sẽ vì thế mà phải chịu tổn thương. Từ đó về sau, vị thủ lĩnh tối cao của giáo chủ La Mã sẽ không còn là giáo hoàng nữa, bởi vì ánh sáng thần bí không ngừng chiếu sáng trên ngai vàng của giáo hoàng La Mã. Tôi ý thức rằng quyền lực của giáo hoàng sẽ vĩnh viễn được bảo lưu ở đó, nhưng không có bất cứ ai có thể lấy thân phận giáo hoàng để nắm giữ quyền lực đó. Không chỉ có Jim Nixon, vào ngày 13 tháng 5 năm 1990, cha Guppy, người Ý cũng nhận được sự khải thị của Đức Thánh Mẫu. Ông đã viết nó trong cuốn sách Tư Mẫu Tâm Thanh của mình với mục đích tiết lộ bí mật cuối cùng, giống như những gì những đứa trẻ chăn cừu đã được khải thị. Trong cuốn sách viết giáo hội sẽ trải qua những thời khắc phản bội tôn giáo nghiêm trọng nhất. Những kẻ tà ác sẽ xâm nhập vào nội bộ giáo hội và những người tín ngưỡng trung thực chân chính sẽ phải chịu những khảo nghiệm và bức hại nghiêm trọng nhân loại sẽ trải qua đại trừng phạt nghiêm trọng nhất. Từ đó thế giới được tịnh hóa, khiến mọi người được chuẩn bị tốt để nghênh tiếp thánh chủ trọng tân giáng lâm. Kết hợp với những diễn giải này, mọi người tin rằng Đức Thánh Mẫu đã đưa ra một đại dự ngôn về ngày tận thế, đó là sự suy bại của tôn giáo, cuộc đại đào thải có tính toàn cầu và sự cứu rỗi cuối cùng. Và Đức Giáo Hoàng trong dự ngôn không phải là các vị giáo hoàng chúng ta đã biết ngày nay, mà là tượng trưng cho đấng Messiah, cứu thế chủ cũng chính là Phật Di Lặc tương lai mà phương Đông nói đến. Vị thánh chủ này sẽ dẫn dắt các tín đồ có đức tin chân chính chịu đựng khổ nạn để cứu thế nhân, cuối cùng sẽ hướng dẫn nhân loại thoát khỏi đại kiếp nạn. Các bạn có cảm nghĩ gì về những dự ngôn của Thánh Mẫu Maria? Hãy bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và bây giờ, Duyên Vạn Cổ xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.